Chao Làm việc cũng không yên à Bế thì em không cho bế Nhưng mà lúc nào em cũng đòi đòi là phải đòi cho bằng được Như vậy có phải là ích kỷ không? Không tại sao chị muốn em làm cái gì mà em không làm nhưng mà lúc nào mà em muốn chị làm cho em cái gì ấy là em cứ phải mè nheo bằng được là như nào dạ vâng gì ở đây đấy ngồi mà nó cứ ở dưới xong nó y y y y, y như vậy đấy như thế có vẻ là xấu tính không phải sâu? Em định ngồi đấy xong rồi ăn vạ đến bao giờ? Em không phải ra gần đây để nịnh đâu Em muốn chơi đúng không? Nhưng mà bây giờ chị đang rất là bận nếu mà không nói gì với em thì em cứ ngồi ở đằng sau em ê, ê, như vậy à hả sau bao nhiêu tuổi rồi em có thể kêu một cái từ nào đấy khác ngoài cái từ eo hả không không không có chơi bời gì cái giờ này cả đấy không đáp ứng được nó dỗi nó bỏ đi rồi đấy A few moments later. Nào, sâu. Rồi, quá đỉnh luôn. Đâu rồi? Chơi quả này đi. Nào. sâu chơi với Sao đưa cho Nham chơi với <laughs> Dạ <laughs> Trả số đấy Cho Nham chơi nhá Nham, đến lượt Nham đấy Sâu mệt rồi cuối cùng thì cũng vẫn phải chiều chúng mày thôi Mãn nguyện không? Mãn nguyện chưa? Và nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ like để ủng hộ thêm cho mình nhé Và các bạn muốn mình làm thêm về cái nội dung nào nữa thì hãy để lại comment ở dưới phần bình luận cho mình biết và mình sẽ cố gắng để làm những nội dung đó trong những video tiếp theo và một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem hết video xin chào và hẹn gặp lại yeah yeah yeah yeah